Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá à, Ngày hôm nay mình cũng có lên cho anh em một trận đấu ờ, cũng gọi là đáng để anh em chúng ta xem cũng như là rất nhiều người hâm mộ đang chờ đợi trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay Trận đấu vào lúc 23 giờ 45 giữa Omonia và Manchester United Trận đấu này là trận đấu thuộc uh, khuôn khổ lượt đi vòng uh, bảng cúp C2 anh em nhé uh, <clears throat> Tiếp tục với những cái trận đấu của cúp C2, chúng ta sẽ đi xa hơn. Đấy là những trận đấu vào à, dạng sáng ngày mai. À, mình sẽ làm cho anh em trận đấu là trận đấu giữa AS Roma và Real Betis. À, điểm qua một chút đi. Hiện tại thì cả Betis cũng như là Roma đều đang à, xếp thứ nhất cũng như là thứ hai. Betis thì đã có hai chiến thắng liên tiếp rồi với có 6 điểm và AS Roma thì có một trận thua và một trận thắng. Họ có 3 điểm xếp trên uh, ờ, Lodogoret cũng uh, có 3 điểm tương tự tuy nhiên thì hiệu số lại thấp hơn <clears throat> đấy và uh, mình nghĩ rằng trong cái bảng đấu này thì uh, Lodogoret sẽ là đội bóng tranh giành cái vị trí cũng như là uh, cái vé tấm vé đi tiếp với cả hai đội bóng đấy là giữa Real Betis cũng như là Roma và trận đấu buổi tối ngày hôm nay sẽ là một trận đấu rất là quan trọng anh em rất quan, quan trọng đối với Roma nhé cũng như là Real Betis à, vì sao nếu như trận đấu này Betis mà để thua Roma có nghĩa rằng là hai đội bóng này sẽ cùng điểm nhau cũng như là chắc chắn rằng Roma sẽ lấy lại cái ngôi đầu bảng từ tay của Real Betis và tất nhiên rồi buổi tối ngày hôm nay còn à, buổi dạng sáng ngày mai sẽ là trận đấu cũng cùng giờ đấy là trận đấu ở trong bảng giữa Lodogorets và HJK và mình đánh giá rằng à, trận đấu này sẽ là một chiến thắng nữa dành cho Ludogorets thôi. Vì vậy nên là chắc chắn rằng hai cái đội bóng à, đang xếp trên bảng xếp hạng ấy, thứ nhất cũng như là thứ hai sẽ đều phải cẩn trọng cũng như là muốn giành chọn 3 điểm trong cái trận đấu này. Xét một chút <clears throat> về uh, mặt phong độ đi. Uh, Roma những trận đấu vừa qua họ đang có một phong độ khá là phập phù uh, thắng rồi lại thua đó ở cúp C2 cũng vậy ờ, ở vòng bảng thì họ để thua Lodogorets ở ngay trận đấu đầu tiên với tỷ số là 2-1 sau đấy lại đánh bại HCK với tỷ số là 3-0 và trận đấu uh, cuối cùng của lượt đi của họ sẽ là trận đấu rất quan trọng đối với Real Betis à, trước cái trận đấu này thì họ vừa đánh bại Inter Milan với cùng tỷ số là 2-1 anh em còn về phía của Real Betis Ờ, họ đang có một phong độ khá là ổn định. Tuy nhiên thì trước cái trận đấu này thì họ lại để thua đấy là Santa Vigo với tỷ số là 1-0 và trong trận đấu đấy thì Real Betis đã để uh, dính một thẻ đỏ và chơi thiếu người. Trận đấu ờ, hai trận đấu đầu tiên họ chiến thắng đấy là chiến thắng với HJK 2-0, sau đấy lại chiến thắng với uh, Lodogorets với tỷ số là 3-2. À, nhìn ờ, một chút thì anh em chúng ta có thể thấy rằng là ừ, à, thực lực của Real Betis cũng như là Roma là ngang nhau. Chưa kể rằng là có thể rằng là Real Betis sẽ được đánh giá cao hơn Roma anh em khi mà đối thủ mà hai đội bóng này đã chạm trán với nhau. Đấy là Lodogorets thì uh, Betis lại thắng Lodogorets còn uh, Roma thì lại để thua. <clears throat> Đấy. Tuy nhiên thì nói gì thì nói với cái chất lượng hiện tại cũng như là trình độ đội hình của AS Roma mình đánh giá là sẽ có phần nhỉnh hơn so với Real Betis. À, chưa kể rằng trận đấu này thì AS à, Roma được thi đấu trên sân nhà nữa anh em. Đấy, được thi đấu trên sân nhà nữa. À, hiện tại thì cái kèo chấp handicap đang là 0.75 anh em nhé. AS Roma chấp Real Betis với mã đây là 0.75 và trên dưới tổng bàn thắng cả trận đang là 2.5 mình nghĩ mức kèo này cũng là một mức kèo uh, khá là nhẹ nhàng đối với anh em chúng ta với cái tài 2.5 này đấy uh, thẻ thẻ hiện tại đang là 4.5 và tổng phạt góc đang là 10.5 đấy thì uh, mình sẽ chốt cho anh em luôn nhá với cái việc mà mình chắc chắn rồi với nhận định của mình ấy thì uh, trận đấu này mình sẽ nghiêng về Real uh, nghiêng về AS Roma nhiều hơn so với Real Betis À, thứ nhất là về chất lượng đội hình cũng như là AS Roma trận đấu này được thi đấu trên sân nhà và có một niềm vui nữa um, có lẽ các bạn uh, cũng không để ý nhưng mà tất nhiên với riêng cá nhân của mình thì những trận đấu ờ, mà mình làm thì mình sẽ phải có những cái tư liệu cũng như tìm hiểu rất kỹ về hai đội bóng để chúng ta có thể uh, uh, soi kèo cho anh em cũng như là nhận định cho anh em một cách uh, sát nhất đúng không? Đó uh, có một niềm vui đối với Roma đấy là việc uh, Paulo Dybala cũng như là Tammy Abraham uh, đã có thể tìm được nhau ở trong cái đội hình AS Roma rồi. Đấy, đây sẽ là một niềm vui cũng như là một cái lý do để anh em chúng ta tin tưởng AS Roma trong trận đấu này. À, mình chốt luôn đi. À, kèo chấp um, thật ra thì uh, với mức kèo chấp 0.75 uh, nếu như mà chiến thắng cách biệt một bàn thì chúng ta cũng chỉ có được nửa đúng không? Vì vậy nên là mình à, cũng chưa chốt cho anh em cái kèo 0.75 đâu. Mình nghĩ rằng là trận đấu này thì khoảng tầm à, đi à, bóng lăn khoảng 5 đến 10 phút thì cái kèo sẽ hạ khoảng xuống 0.5. Đấy. Nên là mình chưa chốt vội cho anh em đi cái kèo chấp từ đầu mà chúng ta sẽ chốt đấy là cái kèo tài anh em nhá. Kèo tài 2.5. Tất nhiên là mình cũng nói rồi với việc là trận đấu còn đến 9 tiếng nữa mới bắt đầu cơ. Vì vậy nên là đây cũng chỉ là những cái kẹo gợi ý cũng như là tham khảo cho anh em thôi. Nên là anh em ờ, cũng không cần phải đắn đo quá nhiều. Đúng không? Bình luận cũng như là anh em trùng máu thì anh em theo mình. Còn anh em ngược máu thì anh em có thể đi ờ, Real Betis được chấp cũng như là đi cái xỉu 2.5 cũng được. Đấy, đấy là quyền của anh em. Còn trận đấu này thì chắc chắn rằng ờ, với nhận định cá nhân của mình thì mình nghĩ rằng cái tài này 2.5 sẽ nổ. Tài 2.5 sẽ nổ. Nên là mình sẽ chốt luôn cho anh em cái tài 2.5 và còn những cái kèo nữa như là cái kèo chấp thì mình cũng nói rồi đúng không? Đợi kèo hạ thì vào cũng như là cái kèo ờ, thẻ, kèo thẻ cũng là một cái kèo ờ, mình nghĩ rằng là kèo thẻ trong trận đấu này chơi được. Chơi được thôi anh em nhá. Tuy nhiên thì với mức kèo 4.5 ấy À, mình nghĩ rằng là sẽ đợi đến khi nào bốn hòa và tất nhiên rồi khi nào trận đấu gần đến thì sẽ có những cái tỷ lệ kèo ổn định hơn thì mình sẽ bắt đầu mới quyết định là có nên đi hay không đấy và những cái kèo quyết định ấy thì mình sẽ để vào trong nhóm cho anh em luôn còn bây giờ thì à, những anh em nào mà thật sự muốn à, đầu tư bóng đá chuyên nghiệp cũng như là muốn theo mình đầu tư bóng đá thì anh em cứ việc nhắn tin qua Zalo cũng như Tele nhá. Đó, hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo.